Làm thế nào để làm video review sản phẩm có hiệu quả nhất hậu COVID-19? Dịch bệnh COVID-19 hiện nay đã có những chuyển biến rõ rệt và tích cực ở nước ta. Đây cũng chính là thời điểm để các ngành nghề phục hồi được vị trí vốn có và cũng là lúc đưa những sản phẩm của mình tới gần hơn với người tiêu dùng. Vậy review sản phẩm là gì? Làm video review sản phẩm là một cách giới thiệu, đánh giá sản phẩm mới, chuyên nghiệp được nhiều doanh nghiệp áp dụng, bởi hình thức quảng cáo này sẽ đem lại hiệu quả rất cao. Video review sản phẩm là hình thức marketing quen thuộc với nhiều doanh nghiệp, từ những doanh nghiệp thương mại điện tử lớn đến các shop bán hàng online bình thường, khi làm một video review sản phẩm chất lượng, hấp dẫn tại Icon Media, khách hàng sẽ được những yếu tố như sau. Một kịch bản làm video review sản phẩm, biên tập viên kịch bản của Icon Media sẽ xây dựng một kịch bản ngắn gọn, đúng trọng tâm, liệt kê tất cả những ý tưởng, thông tin quan trọng muốn truyền tải đến khách hàng và phải đảm bảo rằng nó thật sự ngắn gọn, hữu ích và chính xác. Đảm bảo đem đến đầy đủ những thông tin cần thiết của sản phẩm. Thời lượng của một video review sản phẩm lý tưởng chỉ nên dài từ 1, 5 phút. Sau khi đã liệt kê hết những lợi ích mà sản phẩm đem lại, bạn cần chốt lại video bằng một lời kêu gọi hành động mua hàng ngay lập tức để đánh vào tâm lý khách hàng. 2. Thiết bị quay và bối cảnh Tại Icon Media có studio với đầy đủ các thiết bị quay phim và ánh sáng như các loại đèn quay phim bán chuyên như LED, Kinofo, Flash, để khách hàng có thể lựa chọn quay review sản phẩm của mình. Về phần phông nền, bàn xoay sản phẩm, phông màu đơn sắc, phông gỗ cũng có sẵn tại studio của chúng tôi. Hoặc khi bạn quay review sản phẩm ngoài trời, hoặc bối cảnh khác để phù hợp với sản phẩm của bạn thì chúng tôi sẽ hỗ trợ địa điểm thực hiện. 3. MC dẫn dắt Thông thường đối với các shop nhỏ họ sẽ tự tận dụng nhân viên của mình để làm người review luôn vì thực ra chi phí thuê những MC chuyên nghiệp là khá tốn kém, nên rất ít cửa hàng thuê hẳn MC chuyên để làm video review sản phẩm. Nhưng dù có là ai thì bạn cũng nên chọn một người MC dẫn dắt có ngoại hình ưa nhìn, giọng nói dễ nghe, tròn vành, rõ chữ để review về sản phẩm một cách đầy đủ, cuốn hút giúp truyền cảm hứng và tạo được sự kiên nhẫn để khách hàng có thể xem hết video review của bạn. Chúng ta vẫn luôn có suy nghĩ rằng để làm video review sản phẩm độc đáo, thu hút khán giả là không hề dễ dàng. Nhưng hãy đến với Icon Media, chúng tôi có đội ngũ chuyên nghiệp làm video review sản phẩm một cách thật đơn giản mà vẫn đạt hiệu quả cao. Liên hệ với chúng tôi qua số hotline 0927102666 hoặc 0982893560 để được tư vấn chi tiết.